Quý vị và các bạn thân mến, có thể cái câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây thì sẽ làm cho ờ, một số quý vị và các bạn sẽ chạy lòng bởi vì có lẽ là sẽ thấy một phần nào đó của mình ở trong đó, ở trong cái câu chuyện. Thì để tổng kết cái năm 2018 à, cũng là một cái chương trình trong cái tựa đề là gặp nhau cuối năm à, dương lịch 2018 thì tôi sẽ kể cho quý anh chị em và các bạn nghe một cái câu chuyện ờ, về một ờ, nội dung là nó sẽ là một người là nhân viên của một ờ, ngân hàng và vay nợ vay ngân hàng bằng cái việc là được vay tín chấp ưu tiên cho cán bộ công nhân viên để đầu tư vào chứng khoán trong năm 2018 và câu chuyện tôi sắp muốn kể đây cho anh chị em và các bạn sẽ thấy được một cái bài học rất là lớn mà anh chị em và các bạn à, có thể đã và đang mắc phải trong cái việc là tham gia đầu tư chứng khoán hay là đầu tư bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác mà có vay nợ ngân hàng. Chuyện kể rằng là ở một cái ngân hàng rất là lớn của Việt Nam có một cậu sinh viên mới tốt nghiệp ra trường được khoảng tầm 3 tới 4 năm thì vì mới được ra trường nên là à, công việc của cậu này thì cũng khá là tốt trong cái lĩnh vực hoạt động của mình đó là lĩnh vực tín dụng ngân hàng và trong cái thời gian công tác tại cái ngân hàng lớn này thì à, cậu cũng có rất nhiều những cái thành tích đáng nể và được cấp trên khá là tin tưởng. Tuy vậy thì à, năm 2017, năm 2018 thì có lẽ là những cái năm mà thực sự là cái vận may của cái cậu sinh viên này khi mà tốt nghiệp ra trường năm 2014 đầu năm 2015 và đúng vào cái thời kỳ mà kinh tế nó tích cực và chuyển biến một cách tốt à, cái điểm này nó làm cho cái việc mà cậu huy động và vốn cũng như là làm cái lĩnh vực tiến dụng trong cái ngành nghề thì nó càng càng phát triển và cái lượng khách hàng của cậu này thì càng ngày càng tăng nhưng mà vì là nhân viên tài chính nên là cậu này cũng à, rất chỉ là quan tâm tới thị trường chứng khoán và đấy là những cái à, theo dõi thị trường này cũng như thị trường bất động sản để có những cái câu chuyện gọi là trà dư tiếu hậu để nói chuyện với khách hàng của mình khi mà làm trong cái lĩnh vực cái ngành nghề là huy động tín dụng À, cậu ta quan sát thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán trong năm 2017, năm 2018 à, thì cậu ta phát hiện ra một điều rằng là Ờ, cái việc mà kiếm lời trên thị trường chứng khoán ờ, trong những năm 2017, 20, 2016, 2017 thì có vẻ là rất dễ dàng, ờ, rất đơn giản để có thể một tháng kiếm được từ 5 tới 6%. Bởi vì là thị trường thì về cơ bản là năm 2016 17 thì mỗi năm có vẻ là rất nhiều các cổ phiếu mua vào hoặc là bất động sản cũng vậy. Nhưng mà chúng tôi đang nói đến là chứng khoán thôi. Thì chứng khoán thì cậu ta phát hiện ra là dễ lắm. Một năm thì kiếm được khoảng tầm uh, ba bốn năm chục phần trăm là bình thường và vì là nhân viên của ngân hàng lớn nên là cậu ta có một cái khoản vay nó gọi là vay tín chấp tức là lấy uy tín của nhân viên à, làm trong ngân hàng thì được ngân hàng cho vay với cái tỷ lệ vay là ưu đãi tức là à, được vay với cái mức là lãi huy động cao hơn lãi huy động một chút thôi tức là được ưu đãi cho cán bộ công nhân viên để có thể là đầu tư kinh doanh hoặc là có thể tiêu dùng thì với cái kinh nghiệm 4 năm thì thực tế là cậu này chưa được lên làm lãnh đạo nhưng mà cũng được xem xét ở cái mức là chuẩn bị lên được là làm lãnh đạo của một cái phòng nhỏ của một ngân hàng một chi nhánh của ngân hàng nên cái mức mà, cái mức mà được vay tín chấp thì nó nằm ở khoảng tầm từ 300 đến 500 triệu với nhân viên bình thường thì tín chấp thì à, từ mỗi dưới 100 triệu còn nhân viên mà gọi là cũng được nhiều uy tín và có vị trí lãnh đạo hoặc là cận được vị trí lãnh đạo thì được vay tới 300 đến 500 triệu và dựa trên cái uy tín của mình với cái mức lương là à, cũng khá là cao nên là ngân hàng đã quyết định cho cậu này vay vay và cậu này vay thì à, cái định hướng là là dân tài chính thì cậu ta bấm móng tay là đơn rất đơn giản mức vay lãi thì nó nằm ở khoảng 4,5% một năm và rất là thấp so với à, cái mức lãi vay của những cái người khác ngoài ngành thì thấp hơn khoảng 3% và so với lại cái lãi huy động thì nó chỉ xem xem hoặc cao hơn một chút thôi Thế là cậu ta nghĩ rằng là với mức lãi vay như vậy thì chưa tới 0,3% một tháng. Đúng không anh chị em và các bạn? 4,5% mà chia cho 12 tháng thì chưa tới 0,3, ờ, 0,4% một tháng gì đấy. Và cậu ta đem tiền này mở một cái tài khoản đầu tư chứng khoán. Thì lúc đầu thì mới tham gia thì thực sự là kiếm lời rất là đơn giản, rất dễ dàng luôn với ba bốn trăm triệu thì cậu ta đầu tư thì mỗi tháng kiếm được 3 tới 5 triệu thì quá đơn giản luôn bởi vì thị trường thì nó tăng quá nhanh và quá khẩn trương trong những cái năm mà vừa qua thì anh chị và các bạn đều biết nhưng mà cái một cái nghịch lý đó là lúc mà mới tham gia thì cậu ta chỉ mới dám giải ngân một ít bởi vì cái vay tín chấp của ngân hàng à, mà đặc biệt là nhân viên thì là nó có một cái đặc điểm rất là lợi thế đó là dùng đến đâu thì họ tính lãi đến đó còn nếu không dùng thì trả lại thì gần như là hoàn vốn và họ chỉ tính trên cái phần lãi mà có dùng thôi nó gọi là mở một cái hợp đồng tín chấp à, giải ngân từng phần giống như kiểu một cái thẻ visa à, debit hay là cái thẻ thanh toán ấy, nhưng mà là với lãi suất thấp vì là nhân viên ngân hàng lớn nên cậu ta chỉ dám giải ngân ba bốn năm chục triệu để đầu tư chứng khoán thôi thì thấy lời quá mà nên là cậu ta tiếp tục nâng cái mức à, giải ngân lên à, vào trong cái tài khoản chứng khoán để đầu tư và mức maximum của cậu ta giải ngân nó là lên tới khoảng tầm 350 triệu 350 triệu tức là kịch gần như là kịch kim bởi vì có 300 triệu là vay tín chấp và có 50 triệu tích lũy sau mấy năm đi làm à, của mình trong sổ tiết kiệm thì trải ngân kịch kim 350 triệu vào đầu tư chứng khoán thì giai đoạn à, nửa cuối năm 2017 thì rất là tuyệt vời thì tài khoản của cậu ta đã nở lên tới khoảng tầm trên dưới 500 triệu trên dưới 500 triệu và cậu ta rất là tự tin về cái khả năng là đầu tư của mình và quyết định là sẽ làm một vố lớn tức là tài khoản chứng khoán thì thông thường là sẽ có được vay margin à, tức là các công ty chứng khoán sẽ tự động cấp cho một cái tỷ lệ margin là 11 và cậu ta quyết định chơi một vố lớn vào đầu năm 2018 đó là vào khoảng tháng 2 tháng 3 tức là đầu năm âm ờ, âm lịch năm 2018 là vào tháng 3 năm dương lịch 2018 thì cậu ta quyết định là vay thêm ngân hàng và lúc đầu thì cậu ta cũng chỉ dám vay khoảng 2 đến 300 triệu thôi thì ờ, cộng với cái vốn gốc là ừ, trong giai đoạn hiện tại là khoảng 500 thì cậu ta có lên tới 700 triệu vốn để đầu tư thì ngay cái giai đoạn này thì thị trường vẫn còn đang rất là hứng khởi à, và cậu ta tiếp tục kiếm lời thêm được thêm hơn 100 triệu nữa trong cái giai đoạn này thì cậu ta có tổng thể vốn à, là khoảng tầm à, à, 600 triệu tiền gốc và vay ngân hàng thì và cú này là cú cuối cùng cậu ta quyết định lần này là sẽ làm chơi một vố cuối cùng quyết định là double cái tiền này của mình lên vay toàn bộ cái mặt zin của công ty chứng khoán và vay 600 triệu uh, vay công ty chứng khoán và uh, cái tiền của cậu ta có lúc hiện tại là 600 triệu nữa là một tỷ hai và cậu ta quyết định giải ngân một phát cuối cùng để rút ra và trả nợ ngân hàng của phần vay tín chấp 300 triệu và sẽ giàu to à, thực ra là cũng chưa là phải giàu to nhưng mà với với người sinh viên mới ra trường một cái nhân viên mới làm được kinh nghiệm 3 bốn năm mới ra trường thì như vậy cũng đã là rất lớn rồi thì cậu ta giải ngân 1 tỷ 6 đầu tư vào một cổ phiếu XC không tiện à, nêu tên và chẳng may thì nó rơi vào đúng cái thời kỳ là cái thời điểm là thị trường chứng khoán thì nó cận đỉnh và nó chỉ lên được một chút xíu nới ra tài khoản tỷ sau của cậu ta thêm chưa tới 30 triệu thì ngay lập tức nó quay đầu nó giảm điểm và với cái sự tự tin trước đó thì cậu thanh niên là nhân viên ngân hàng này thì à, vẫn còn đang rất là phấn khởi bởi vì là cái tiền gốc của cậu ta vay có 300 triệu với lại cái thực tế là có 350 triệu mà cậu ta có tới 600 triệu tức là lời lên tới 250 triệu nên cái chuyện mà thị trường giảm lại năm bảy chục triệu uh, trên cái tỷ 6 ờ, tức khoảng 10 phần trăm ờ, à quên khoảng 5 phần trăm là bình thường tức là tỷ 6 thì lỗ 5 phần trăm thì nó nằm ở 10 phần trăm thì khoảng 160 triệu 10, 5 phần trăm thì khoảng tầm 7 80 triệu thì cậu ta thấy nó bình thường và cậu ta quyết định là sẽ coi đó là một đợt điều chỉnh và chờ để thị trường tăng nhưng ôi thương thay thì năm 2018 thật là khốn nạn tức là được gọi là dùng cái từ mà sau này cậu ta mới dùng đó là thị trường chứng khoán thật là canh bạc khốn nạn là nó tiếp tục suy giảm và nó giảm một mạch trong vòng có mấy tháng trời thôi cậu ta chưa kịp, kịp định hình là cái chuyện gì đang xảy ra thì thị trường đã giảm tới 25% thời điểm kịch kim là lên tới gần 30% và như vậy là trong cái lúc mà thị trường giảm như vậy thì cậu ta vẫn rất không không không gần như là không phản ứng với thị trường cảm thấy rất là tự tin à, tiền thì nó cứ mất dần nhưng mà mà cậu ta phản ứng không kịp và gần như là ý y với những cái kết quả đầu tư trước đó thì cậu ta đi tong trong vòng có mỗi 4 à, tháng trời thì mất luôn gần 30% của 1 tỷ 6 tức là nó tương đương với khoảng tầm là à, 3 nhân 6 là 18 3 1 là 3 thì nó khoảng tầm 480 triệu cậu ta mất khoảng tầm 480 triệu thì khi mà mất 480 triệu rồi thì thưa với anh chị em và các bạn là ngân hàng thì chưa tới 480 triệu bởi vì vay 600 triệu mà mất với cái mức này thì ngân hàng họ cảnh báo họ cảnh báo để họ thu hồi cái vốn thu hồi cái vốn 1 tỷ 6 này thì 480 triệu là gần 500 triệu rồi tức là họ cảnh báo để thu hồi cái vốn của họ thu hồi cái vốn của họ tức là khoảng còn đâu đó khoảng tầm 1 tỷ mốt thôi và đang vay họ khoảng 600 đúng anh chị em các bạn à so, sorry một tí hai 600 vay 600 là một tí hai mà mất 400 à, một tí hai tôi tính nhầm một tí hai tôi lại lộn lộn một tí hai một tí hai thì mất 30% thì khoảng tầm 31 à, là 3 3 là 6 360 triệu xin lỗi anh chị em các bạn 360 triệu và đến thời điểm này thì một tí hai mà mất khoảng 360 à, triệu rồi thì ngân hàng nó cảnh báo mặc zin mà cậu ta bắt đầu lo lắng về câu chuyện mặc zin và Xin thưa là chỉ trong một cái chốc lát của một cái phiên giao dịch rất là khốn nạn của thị trường giảm rất là mạnh à, gần đây nhất thì cậu ta đã bị ngân hàng bán ra giải chấp bán ra giải chấp và thu hồi toàn bộ cái tỷ lệ lỗ của của ngân hàng tức là thu hồi toàn bộ cái vốn vay 600 triệu của ngân hàng và à, cậu ta mất tới gần 500 triệu gần 500 triệu và còn lại đâu đó chưa tới trên 100 triệu thôi chưa tới trên trên dưới 100 triệu thôi và cái ờ, cái việc mà cậu ta thù thị trường luôn thì khi thị trường mới giảm như vậy cậu ta thù luôn và cái câu chuyện là cuối cùng thì cậu ta thu về còn lại được hơn 100 triệu hơn 100 triệu cũng may là giai đoạn trước cậu ta có một cái khoản lời rất là lớn hơn 100 triệu chính xác là 110 triệu và cậu ta chán nản với thị trường và đem cái 110 triệu đó để trả hết cái khoản vay uh, tín chấp tín chấp là 300 triệu 35 triệu và cậu ta vẫn còn nợ ngân hàng à, đâu đó khoảng tầm 190 à, triệu 200 triệu 3 năm làm ngân hàng thì cậu ta để dành được 50 triệu thì cũng đã đi bay với cái khoản kia rồi thì như vậy là tổng kết năm 2018 thì cậu nhân viên ngân hàng này à, đã mất hết những gì đã thành quả trước đó để, để dành dụng à, cho 3 năm đi làm cộng với việc là à, nợ thêm à, ngân hàng 190 triệu và sẽ cung cúc đi làm cho ngân hàng để trả khoản nợ này bên cạnh đó nữa thì có thêm một cái, cái, cái gọi là cái mối thù đó là thù với thị trường chứng khoán thì cái câu chuyện chúng tôi vừa kể thì chúng ta rút ra được cái điều gì thì đây là cái bài học thì có thể rất nhiều quý anh chị em và các bạn đã dùng tới thì chúng tôi xin được đúc kết một vài cái ý như sau thứ nhất là cậu nhân viên ngân hàng này thì được vay ngân hàng với một cái tỷ lệ lãi suất là rất là là thấp thì nghe ban đầu thoạt nghe thì cảm thấy là thực sự là rất là tuyệt vời lãi suất thấp như thế thì tội gì không vay đi đầu tư chứng khoán đúng không và cái vốn thực tế của cậu ta có thì có 50 triệu là tiền tiết kiệm thôi còn lại thì vay tới 300 triệu à, cậu ta đi đầu tư thì giai đoạn đầu thì rất là e ngại thì đầu tư tức là gọi là giai đoạn mới tham gia thì đầu tư rất ít nhưng mà vì cái tâm lý là rất là máu gọi là cờ bạc đái tay mới nên là cậu ta lời nhiều cậu ta quyết định vay toàn bộ số tiền và sau khi vay toàn bộ số tiền rồi thì chúng ta phải hiểu được rằng là hiện tại thì cậu ta đang ở cái trạng thái là chỉ có 50 triệu tiền gốc của mình mà đầu tư chứng khoán thôi, còn lại thì 300 triệu là đi vay. Đó là ờ, cậu này là dùng tiền vay để đầu tư, tiền vay để đầu tư. Và cái tiền vay này thì với lãi suất thấp thì cũng là khá là ổn nếu cậu ta chỉ sử dụng cái này để tận dụng cái nhịp lên của thị trường. Nhưng mà cái lòng tham thì ờ, nó rất là lớn và cái kìm chế lòng tham thì nó khá là ngắn, rất là ít thì cậu ta đã chơi một cái bài đó là vay thêm công ty chứng khoán trên cái khoản vay của của ngân hàng tức là cậu ta đã dùng một cái cái phép tính một cái cạm bẫy của ngành tài chính đó là mặc zin của mặc zin tức là vay của vay vay trên nền vay vay đã là vay ngân hàng là 300 triệu rồi sau đó được lời tôi đang tính là cậu ta có còn có lại có cái thành quả là lời đấy anh chị em cũng đã lời 150 triệu trước đó chứ thực ra là cậu ta đã mất đi rất là nhiều thì lời 150 triệu tức là cậu ta có khoảng tầm 500 triệu cá cá là 500 triệu và lại tiếp tục lời thêm 100 triệu giai đoạn sau nữa thì là cậu ta lời tới tận 250 triệu giai đoạn trước sau này mất đi thì cậu ta mới mới mới mới mới mất ít như vậy đấy chứ không thì cũng chết chứ cũng chết thì cậu ta đã dùng một cái, cái phép toán tức là mặc zin của mặc zin tức là đòn bẩy của 600 triệu cuối cùng giai đoạn phát cái đầu tư cuối cùng của cậu ta và đầu tư một vô lớn là tới tận 1 tỷ 2 và rất không may là nó lại là trúng ngay cái đỉnh và tâm lý của cậu ờ, gọi là nhân viên ngân hàng này thì cũng giống rất nhiều các nhà đầu tư kể cả là admin đang ngồi nói chuyện với anh chị em các bạn đã từng gọi là trải qua cái tình trạng như vậy và đến khi mất thì nó mất rất là đau là bởi vì nó mất cái tỷ lệ mất thì nó cũng chỉ là chưa bằng cái tỷ lệ được trước đó thôi nhưng mà tổng thể cái tài sản mất thì rất lớn 30% à, hơn 30% khi mà ngân hàng giải chấp thì hơn 30% của một tỷ hai tức là của cái khoản lớn nhất thì chúng ta mới thấy được rằng là sử dụng đòn bẩy margin nó sẽ lợi khi mà chúng ta gọi là kiếm được tiền tức là đầu tư hiệu ích thì nó gọi là double lợi ích còn khi mà thị trường có biến thì nó double gì anh chị em bạn double rủi ro vậy câu chuyện đòn bẩy margin nó chỉ được sử dụng khi nào và khi nào thì tuyệt đối tuyệt đối không được dùng và đặc biệt như cái cậu ngân nhân viên ngân hàng này thì sử dụng đoàn bẩy mặc zin lại của mặc zin tức là nền tảng là vay mặc vay nợ trên vay nợ và lại dùng khi thị trường à, gọi là trong cái giai đoạn gọi là à, đào trên bắt đầu tạo đỉnh và bước vào xu hướng đao trên thì không kịp thời nhanh chóng rút ra thì đã để lại cái hậu quả rất là rất là đáng tiếc cũng may là cái kết quả năm 2018 của cái cậu gọi là nhân viên này chỉ ở mức là mất đi toàn bộ những cái thành quả trước đó và nợ lại ngân hàng 190 triệu thì vẫn nằm trong cái khả năng gọi là kiểm soát vì lương của cậu này thì cũng là lên tới gần 20 triệu một tháng rồi nên nó cũng không đáng ngại nhưng mà tuy vậy thì nó cũng là một cái bài học rất là đau lòng cho những cái anh chị em và các bạn mà sử dụng đòn váy mặc zin để mà đúc bồ cái rủi ro trong cái xu hướng thị trường gọi là thị trường con gấu ở đây là cái lỗi mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn rất là nhiều lần rồi nhưng mà tiện có cái câu chuyện chúng tôi kể với anh chị em và các bạn để nói để chia sẻ với anh chị em và các bạn mong là giúp ích quý anh chị em và các bạn à, phần nào trong cái mường tượng trong cái câu chuyện là tuyệt đối trên thị trường nếu như bước vào xu hướng downtrend thì không bao giờ được dùng đòn bẩy xin và thời gian giao dịch thì chúng tôi sẽ có một video khác để đại loại là trong thị trường uptrend thì chúng ta giao dịch và cầm giữ cổ phiếu và cầm giữ các cái tài sản đầu tư bao nhiêu thời gian của một năm là hợp lý ba tỷ lệ là bao nhiêu tức là cái thời gian cầm giữ là bao nhiêu thì chúng tôi bật mí luôn là chúng ta có thể cầm giữ 100% hoặc là tối thiểu thì cũng được 80% là cầm giữ tài sản để mà đầu tư trong uptrend. Còn trong downtrend thì chúng tôi cũng bật mí luôn là anh chị chỉ cần chỉ giữ tài sản và cổ phiếu trong khoảng 10% đến 20%, còn 80% thời gian là chúng ta đứng ngoài thị trường và chúng ta giải sử dụng cái giải pháp mà chúng tôi vẫn đã chia sẻ với anh chị em và các bạn trong downtrend đó là thời gian đa số 80 đến 90% thời gian là cầm tiền còn lại chỉ một số thời gian ngắn đó là chúng ta sử dụng tiền thật 100% không dùng margin để đúc bồ cái rủi ro bởi vì khi tham gia đao, trong thị trường downtrend là rủi ro rất lớn nên tuyệt đối không được dùng margin để đúc bồ rủi ro chỉ dùng margin khi thị trường thuận còn thị trường nghịch không dùng và một điểm đặc đặc biệt quan tâm nữa là anh chị em và các bạn chỉ gọi là tham gia thị trường khoảng từ 10 tới tối đa là 20% thời gian thôi bằng các cái cú gọi là phục kích tức là tham gia trong những cái lúc mà chúng ta có thể cảm thấy là có một cái đợt cái một cái xu hướng gọi là hồi phục gọi là trung hạn tức là từ 3 tới 5 tuần hoặc thậm chí là 1 tới 2 tháng thì chúng ta mới tham gia thì hy vọng là video một kể về một cái câu chuyện như vậy thì đem lại cái giá trị hữu ích cho anh chị thì nhớ xem thêm những video ở trên cái góc phải Ờ, trái màn hình là những video hay mà chúng tôi sẽ để lại trên cái dấu chấm than và đừng quên ủng hộ nhóm bằng những cái like chia sẻ cũng như là ờ, bằng những cái like của video cho video này và hãy chia sẻ video tới những người ờ, cảm thấy là hữu ích cũng như là đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà nhóm chúng tôi sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong chương trình tiếp theo.